mâu ni phật cái ờ, cái môn học mà chúng ta sắp sửa tham dự vào trong cái khóa tu kỳ này đó an cư kiết hạ khai 2014 tại trung tâm phật giáo chùa việt nam thì uh, xin uh, các quý chư tăng quý chư ni và các quý phật tử quan hỷ uh, cho phép vì uh, hoàn cảnh của sư rất là bị trở ngại là rất là bận do đó năm nay kiết hạ của trường hạ Việt Nam mình đây đó Thưa sư chỉ có đến với Phật quý chư tăng với ni và quý Phật tử một tuần lễ thôi thứ bảy và thứ bảy tuần sau thứ bảy này nè là sao sư phải trở về tại vì hiện tại ở đây nơi trú xứ của sư đó là tứ phương tăng tự đó thì có ngài trưởng lão mà Chatila ngài là viện chủ của thiền viện Mahasi ở tại Yangon, Miến Điện đó ngày qua để hướng dẫn cho chư tăng chư ni quý uh, sư cô ở các nơi tới cũng như các vị phật tử ở tại nơi vùng Virginia, Maryland để học khóa tu vipassana với ngài Chatila ngài hướng dẫn và sư thì ờ, phải là assistant tôi phải trợ giúp cho ngài bắt là bận việc mà sư phải chia sẻ vì nhớ mấy tầng như này ở đây quá nó phải xuống đây <laughs> do đó nó phải xuống đây á mà sắp xếp được có một tuần là phải trở về lại phải cùng lo cái việc cho ngài Chatila sáu sáu tây tháng 7 này á là sư có khóa giảng cho tất cả người Tích Lan Sri Lanka ở tại vùng Washington DC qua chương trình nói bằng tiếng Anh để cho họ biết theo lời mời của vị tăng thống Phật giáo Tích Lan ở Washington DC như cả Hoa Kỳ này là ngài Thomas Seri sư với ngài Chatila phải tới đảm nhiệm tức là năm tay sư về ở đây năm tay sư về sáu tay sư phải vô cái chương trình hướng dẫn cho người Tích Lan của cộng đồng Phật giáo ờ, tại Washington DC và tám tay thì ngài trở về thì lúc bấy giờ là có cái chương trình tu học về Ballycramer và Ballychanting cho tổng cộng đồng người Việt Nam ở tại Washington DC, Maryland và Virginia mà do sự thỉnh mời vị hiệu trưởng trung tâm đào tạo chư tăng ở tại Tích Lan qua đảm nhiệm trách nhiệm cái đó cho sư. Do đó, đó cái chương trình đó phải kiếp dài 3 tháng an cư, sư cũng phải vô an cư. Mà năm nay á, tuổi già sức yếu do đó sư phải nhập thắt do đó quý chị tăng trên này quan hỷ lúc này sức khỏe không cho phép đó nên các vị tăng quý này thấy lúc này sư ốm mà <laughs> ốm là gì thì đó đó thì à, sư phải nhập thắt đó và sư giao cái chương trình hướng dẫn cho chư tăng Thích Lan và sự điều hành của sư phải sắp đặt như vậy và sau đó đó thì sư phải có họp cuộc họp rất là quan trọng và khoáng đại lớn của Trung tâm Thiền viện Masi 510 chi nhánh ở tại nơi Yangon và hai năm qua bị lo bằng việc Phật Pháp tại nơi Hoa Kỳ sư không đến tham dự được đó nên kỳ này ngài Chatila ngày qua đó ngài quyết định là sư phải về để cuộc họp ở đó và tiến hành vào tháng 12 với 6.500 vị tỷ khu mà trên 510 chi nhánh và trên toàn thế giới cùng về với sư cùng vào làm việc vì tại hôm nay á cái thiền viện Ma Masi theo tinh thần quốc tế đó chỉ có 9 vị Chariya mà 8 vị đã pass away tức là 8 vị đã ra đi mà còn có một mình ngài Chatila và ngài chưa có tìm ra được vị thứ hai thứ 10 Chariya và sau khi tìm hiểu như vậy đó và chọn lọc mà sư có cuộc họp với cháu của ngài Masi là ngài Sofana cũng tới nơi tứ phương tăng tự sư trong cái buổi cách đây hai ngày để mà trao đổi cái chương trình phải làm việc trên điều hành trên thế giới về cái thiền viện Masi sau đó thì phải đi Trung Quốc Miến Điện và đi Trung Quốc và chúng chính phủ Trung Quốc phải mời chư tăng Masi phải tới tham dự và giảng dạy cho chư tăng Tỳ khu và Tỳ khu Ni ở tại Trung Quốc chương trình rất là quan rất là quan trọng bắt đầu vào từ năm 2015 trung tâm thiền viện Mahasi sẽ thành lập ở tại New Washington DC và sẽ đón nhận tất cả các chư tăng đến và chư ni và cũng như các quý Phật tử đến dùng quá trình đón này sẽ làm việc với một hệ thống rất là lớn và toàn bộ là quốc tế và nói chuyện với nhau bằng hình thức anh anh ngữ do đó đó sư sắp xếp đặc trưng nhiều chương trình mà quý chư tăng chư ni sẽ có những một bộ sách toàn bộ về tâm tạng bằng ba lingual mà sư đã làm hơn 2.000 cuốn trong thời gian mà sư ở tại nơi thiền viện của Thammananda của nhà Yusilananda ở tại Hartwood Bay, California. Chúng ta sẽ có một cái bộ hệ thống tâm tạng bằng hệ thống Anh ngữ và tiếng Việt bilingual luôn luôn chúng ta phải có sẵn Tại vì sao chúng ta đã chọn cái đất nước Hoa Kỳ này là cái chú xứ của mình đó chúng ta phải phát triển cái bắt buộc và sau này chương trình của thiền viện Masi sẽ hợp tác với Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ và sẽ chuyển tải những các vị mà nồng cốt đi các nơi các thế giới nhận lệnh của Bộ Giáo dục sẽ đi truyền bá chương trình học tu về thiền vào chính tây tháng 7 này sẽ có cuộc họp với bên Thiên Chúa Giáo, Cơ đốc Phúc Âm và bàn cái chương trình về mindfulness cho bên hệ thống Thiên Chúa Giáo và cũng phải làm việc ở dưới ở Tòa Thánh Vatican và gồm Chương trình đó là của người Việt Nam của chúng ta là người Việt mà biết về Phật Pháp. Do đó đó, ở Hoa Kỳ này chúng ta có một hệ thống rất lớn và Hệ thống này sẽ trao đổi với tất cả các quốc tế. Năm sau thì chương trình phải qua Âu Châu, sư sẽ làm việc với bên Âu Châu với các nước. Tuy nhiên các quý Phật chư Tăng trên đây, sư hôm nay đến cho tất cả quý Phật chư Tăng trên đây hai quyển sách. Đây là căn bản, quyển 1 và quyển 2, Abhidhamma Sangha. Sư đem xuống đây chỉ có 50 cuốn mỗi một thứ mà ở số đây chư tăng trên đi giờ được nghe ôn viện chủ ngày hôm qua tới 9, 99 người hay là 98 người thì số lượng nó không đủ đáp ứng mà thiếu như giành giật nha quý hơn có nó thừa thải đem trả lời cũng như vậy quý tăng trên đi thông cảm dùm cha sư do đó đó cái này là quý chư tăng với chư ni phải có khi qua những cái trung tâm quốc tế họ hỏi về thiền mình phải biết trả lời thứ nhất là phải bắt nó bằng Bali thứ hai là nghĩa từ là phải nắm bắt được tiếng Anh và tiếng Việt mình phải hiểu và thứ ba nữa đó là khi mà đi trình pháp các quý tăng trên đây phải biết kỹ thuật trả lời với những vị thiền sư không phải là mình ta sao chép được chúng ta phải học do đó đó khi mà quý tăng trên đây mà tới các trung tâm thiền cũng như hôm nay cái khóa tu thiền này là không phải là để dành cho các chư tăng trên ni học mà khóa tu thiền này là các chư tăng ni theo cái ý kiến của ôn viện chủ cũng như trưởng ban trường hạ của trung tâm Phật giáo Việt Nam tại nơi đây tha thiết mong cầu lần chư tăng trên ni trở về chú xứ của mình phải làm việc hướng dẫn cho chú xứ của mình và Phật tử của mình ở tại nơi đó. Kỳ này là lần cuối chứ không còn nữa và năm tới là qua một đề tài khác mà chưa chắc là sư có thể đến với chư tăng Di Ni được nữa tuổi già sức yếu có khi là mãn phần sớm nữa lưu lại lưu lại kinh sách thôi à, lưu lại kinh sách do đó đó chúng ta hôm nay chúng ta phải nhắn nhắn ra hai cái nhiệm vụ đó quan trọng chứ không có thể mà coi thường nhất là chư ni à, Sư Ni ờ, khinh xuất dĩ vui gửi kinh sách lại trả lại cho sư tìm địa chỉ gửi lại không muốn đọc mấy cuốn sách này chỉ còn sách cho tư tăng mà thôi <laughs> chịu không chịu sư <laughs> ni kỳ này là bị kỷ luật và dạ, không có gửi một con sâu làm sầu của nội canh à. <laughs> chưa? Hôm nay chúng ta phải nắm bắt cho thật kỹ sư đến với đây với cái tấm lòng và hiến cúng với tất cả vì những cái kinh nghiệm những cái kinh nghiệm mà chúng ta phải đối phó được người Việt Nam chúng ta anh hùng chưa có một dân tộc nào chưa có một người nào có thể là qua được cái kiến thức Phật pháp với người Việt Nam của chúng ta chúng ta phải tin tưởng nhiều điều đó ngài giới sắc vô tâm tạng thuộc lòng đứng hàng thứ sáu trên nước Miến Điện có 13 vị khi gặp nói chuyện với sư thì ngài nói vedana chỉ có hai cho nên nó vedana có ba kusala akusala yakata ngài phục này ngài thuộc lòng tâm tạng thứ sáu là thủ khoa của miếng điện cũng phải phải dừng lại người Việt Nam của chúng ta chúng ta phải có một cái niềm quan trọng như vậy do đó đó khi đến đến những cái nơi mà người ta hỏi về kiến thức người Việt Nam người ta cứ nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta là ấu trĩ không có hiểu biết nhưng mà quý phật tử chư tăng trên đây biết rằng là chưa có cái điều gì mà chúng ta khuất phục vì chúng ta là người Việt Nam dân tộc chúng ta là người anh hùng hôm nay sắc thần của sư vẫn là người Việt Nam được đào tạo từ nít trường Thiên Chúa Giáo là Santa Be nhưng mà thấm nhuần Phật giáo từ năm 4 tuổi đến dưới người mẹ người cha tại chùa Sa Lợi và chưa khi nào sư đi đến quốc gia Thái Lan quốc gia Miến Điện quốc gia Tích Lan mà chưa có lần nào mà sư phải dừng chân và phải học của các quý ngài các quý vị hỏi sư học từ nơi đâu sư nói học với thầy của sư người Việt Nam Santakicho và ngày đó thủ khoa tại trường Rakhangkho Sitarama tại Bangkok Thái Lan và khi mà sư nói như vậy, sư phải nói tiếng Thái với họ, phút và xà thai, mãi mì bình hạ. Mới còn phụng dù này, quân thép lại lại bì, thăm phá, thăm thầu ái phá, dù này quách phá là na chát thúc quần. Do đó sư phải nói rõ như vậy. Do đó nó khi mà tăng trên đây, chúng ta đi trường quốc tế, chúng ta không thể thua được với dân tộc của chúng ta. Chúng ta phải có một niềm tự hào chúng ta có một người hay là rất nhiều người thuộc lòng về tâm tạng tâm tạng kinh điển sư đọc 6 lần và không có ngừng qua Atthakatha, Batika và Nisaya. Ngài Bodhi, Ngài Thanisaro là những người Mỹ họ cần phải trao đổi với sư về vấn đề mà kỹ thuật. Vì phiên dịch tâm tạng không phải là Anh ngữ, phiên dịch tâm tạng là thuần túy về Bali mà chúng ta phải coi cổ ngữ của Bali và cổ ngữ hay là Bali hiện đại chúng ta cần phải có song song đối chiếu với sân khích tiếng tiếng, tiếng Bắc Phạn chúng ta phải vững chắc do đó đó sư ưu tư và sư đang thắc mắc không biết làm sao với chư tăng trên đây sư muốn truyền tải ra cái tiếng Bali nhưng mà thời giờ không cho mà ôn viện chủ thì cũng không có muốn chúng ta nghe Bali nhiều quá để rồi chúng ta chỉ có một ly thôi chúng được ly Bây giờ chúng ta thống nhất làm sao đây? Chúng ta ba ly hay là một ly? Một ly rưỡi nữa. Không được. Quý vị chư Tăng Nhân Ni nhớ ha, chúng ta sẽ phát ra có 50 10 cuốn này thôi, mỗi một cuốn. Ở tại đây, trước cái công lực của sư dịch ra, nó có tất cả những lộ trình tâm, lộ trình tâm và lộ trình sắc pháp sắc pháp sanh diệt chúng ta phải biết con người chúng ta có hai thành phần thể xác và tinh thần gọi là nama và rupa danh và sắc chúng ta phải biết và trong cái quyển sách này là sư trình bày giúp theo bộ chú giải bộ Athamatthang Avithamma Sangha thì à, tại đây nó trình bày cái lộ trình đắc thiền lộ trình đắc đạo con đường tiến tu thiền quả con đường tiến tu thiền diệt và nhập niết bàn liên thông liên thiền tất cả được nằm trong bộ chú giải này và có bản đồ do đó đó khi mà chúng ta nghiên cứu qua con đường ngồi thiền tâm ta sanh diệt mà ta không nắm bắt được từng sắc na tâm mở cái bản đồ này ra rồi coi con đường đạo quả đến đâu nhỏ này coi qua nếu mà ta sắp sửa đến đạo quả ta dừng lại ta coi đạo quả đang thế nào rồi ta mới vô đạo quả tiếp nghe kịp không rồi chưa? Rồi. Chúng ta chuẩn bị giấy tờ chưa? Chúng ta giấy tờ chưa? Xin nói chậm tự chư tăng ni nghe kẹp không? Chúng ta ghi môn học này ta gọi là thiền minh sát. Môn học này là thiền minh sát. Chúng ta gọi là thiền minh sát. Ta gọi là tiếng Bali ta gọi là Vipassana, Vipassana. Mà ở dưới ở dưới có thấy không ở dưới có thấy không thấy à khi khi nào các quý phật tử đằng sau không thấy đó thì à, đừng có ghi chép nữa tại vì như thế là thế thôi hiểu chưa à, ờ, gì thôi à, ờ, hiểu chưa hiểu chưa chúng ta đi tiếp tục nè cái tiếng vipassana này tiếng vipassana này xưa kia xưa kia đức phật ngài ngài không có dùng ngài không có nói nhưng các chi tăng tìm ra được cái tiếng vipassana này qua cái bài kinh mà đức phật ngài có nói tới là sati patthana sati patthana sati patthana tiếng bài bài kinh này mà được chúng ta nghe qua rất nhiều mà ta gọi là gì là niệm niệm và ta cái chỗ này ta gọi là xứ hay ta gọi là phát thu phát thu xứ hay là phát thú bài kinh này là thuộc bài kinh thứ 10 nằm trong trường bộ kinh Diganikaya trung bộ kinh chứ trong trong bộ kinh trung bộ kinh bài kinh thứ 10 Machimanikaya thì bài kinh này được Đức Phật ngài thuyết bài kinh niệm xứ ở tại nơi cái xứ Kuru, xứ Kuru, xứ Kuru. Người dân ở tại nơi đó thuần thục trong sự tu tập. Do đó nên Đức Phật ngài tới đây thuyết rất là phù hợp. Ở đời đây đa số các chư tăng chư ni cũng như các vị Phật tử được nghe cái bài kinh gọi là kinh niệm xứ. Nên cái từ ngữ Pathana này họ dịch cái từ là niệm xứ. Chứ thực ra cái chữ Pathana này nó có nghĩa là phát thú hay là cái nơi phát sanh ra phát sanh ra phát sinh ra mỗi duyên sinh và duyên hệ từ nơi đó chúng ta nắm bắt được nhân và quả cause and effect cho đó đó tới từ cái ngữ, cái ngữ này ta gọi là niệm phát sanh hay ta gọi là niệm xứ khi mà chúng ta trú vào những cái duyên nó khởi sanh lên và nó hiện bài ra từ nơi đó đó cái sự ghi nhớ mình bắt đầu kháng khích và phát sanh lên phát sanh lên chúng ta tìm ra được cái nhân tìm được cái nhân và tìm được cái quả của từ nơi đó nên nói cái bài kinh này được nắm bắt từ nơi đó rõ ràng là niệm phát sanh duyên sinh duyên hệ qua con đường tìm thấy cause and effect nhân và quả Cho đó đó đối với những người mà hành tiến niệm xứ hay ta gọi là tu tập để làm cho sao chúng ta có cái sự ghi nhớ hay là cái sự chánh niệm cái mindfulness này đó là chúng ta phải luôn luôn phải tìm ra cái nào là cái nhân cái nào là cái quả thì chúng ta mới nắm bắt được và chúng ta mới có cái sự ghi nhớ được vậy thì trong bài kinh này, Đức Phật Ngài nói trong bài kinh là Satipatthana, ta gọi là niệm mà xứ, hay ta có thể nói là niệm phát thú, hay ta có thể niệm phát sanh. Duyên bởi là duyên sinh và duyên hại ta tìm ra được nhân và quả, thì tiếng Anh ta gọi là cause and effect. Luôn luôn chúng ta phải nắm bắt được cái đó. Vì thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, thì chúng ta phải tìm ra được cái nhân và cái quả. Từ cái nhân cho cái quả đó nó đưa chúng ta tới những cái gì hệ quả của cái nhân và cái hệ quả của cái quả đó chúng ta mới gạt được thì khi người ta hành thiền ta gọi là cha chana người mỹ đến với chú sứ của quý, quý tăng Vinny quý quý quý chư tăng Vinny nhớ hôm nay chúng ta nhận trách nhiệm là đào tạo cho người Mỹ hay là người Phật tử mình tại được chú sứ đó thì quý, quý chư tăng Vinny phải nắm cho kỹ phải thật chứng chắc người Mỹ hỏi China thì người Mỹ nó có hỏi how many kinds of the China có bao nhiêu cái hình thức về thiền mà ta gọi là thiền na thì tăng trên đăng trên đi chúng ta phải nói ra hai chúng ta phải nói rõ hai và con đường đó ta nói gọi là samatha samatha và cái đường thứ hai ta gọi là vipassana vipassana thì khi chúng ta nói như vậy đó có mấy loại là nó có hai có hai hồi nãy dường như sư có nghe à, vị trưởng ban à, chi sự đó à, có nói là học này có kiểm tra phải không nào à, có kiểm tra bài phải không mà không có được quay tài liệu đúng không à, để, à, sư nhớ chắc rồi nhớ chưa để để sư chắc ăn để chút xíu sư chỉ rồi mai mốt mà làm bài kiểm đó biết không được không rồi chưa rồi nhất là bình ni chứ bình tăng sư không lo à. ni là quay số 1 rồi à. rồi chưa rồi khi ta nói tới thiền ta có hai là thiền này ta gọi là thiền thiền chỉ ta nói cái này là thiền quán thiền này thiền quán rồi cái con đường đi của nó là gì nó đi tới samadhi nó samadhi cái con đường này nó đi tới cái gì nó tới vipassana nhana vipassana nhana nhana samadhi đi tới định đi tới định an tịnh vipassana nhana đưa đến tệ quán đưa đến tệ quán rồi từ đó đó nó đi tới cái gì cái này nó ra cái cái này rồi cái này ra cái kia nó gọi là duyên duyên sinh duyên hại sao mà thấy đi đi tới là gì Appana. Appana. Thì cái này đi tới cái gì? Nibbana. Nibbana. Được chưa? Do đó đó thì khi mà người người tu tập khi chúng ta hôm nay chúng ta nắm cái này này là sự ôm thôi tại vì hai năm trước á chư tăng trên ni đã nghe qua rồi này chỉ ôm lại thôi à vắn tắt và ngắn gọn chứ không có được nhiều thì giờ không còn cho phép nữa ôm thôi nhớ đó đừng có ghi không ghi không có oh, ok ok nghe chưa đắc thiền đây gọi là đắc định này gọi là niết bàn nghe chưa đó khi chúng ta đi như vậy thì ở đây ở chỗ này chúng ta cắt cái chỗ này nè vipassana người hành giả phải nắm bắt cái chỗ này rất là quan trọng cái điểm chỗ này là chỗ trung tâm tại vì cái này là xuất phát cái này là cái trung tâm để đưa đến cái kết quả của mình quý tự với chư tăng như này nhớ ha cái này để xuất phát khi chúng ta đi xuất phát ra thì chúng ta phải biết đi đến cái trung tâm cái chữ trung tâm này ấy, tất cả các thiền sư tất cả các thiền sư trên quốc tế như là Masi các các nơi đều nói bạn có tới cái chỗ trung tâm chưa mà quý tử không chư tăng ni không nghe được cái kỹ thuật đó đó trình pháp không được gọi là cam mắt thà nã cam mắt thà nã cam mắt thà nã cái này gọi là nghiệp xứ nghiệp xứ cái này gọi là nghiệp xứ khi mà chúng ta hành thiền mà ta tới đến cái nghiệp xứ này á thì chúng ta mới đạt được cái chữ đắc định và đắc niết bàn hay là chứng đắc niết bàn do đó đó nếu như mà thành giả, thành giả hay là thiền sinh, chúng ta bữa nay và ngày mai bắt đầu chúng ta đi vào thực hành đó, thì chúng ta phải làm sao đạt tới cái nghiệp xứ này. Nghiệp xứ này, nền nghiệp xứ mình chúng ta mới cắt ra cái nghiệp xứ này. À, cái nghiệp xứ này chúng ta cắt ra. Có, tất cả các thiền sư đều nói chúng ta phải tới mắt mắt Kammathana là chúng ta cắt này ra. mắt là ta nói gọi là nghiệp. Ta nói là nghiệp Thana là xứ. Như vậy thì là cái chú xứ, cái chú xứ là chỗ ở để tạo ra nghiệp báo. Tạo ra nghiệp báo hay ta gọi là gì? Hành hành động. Tất cả là hành động. Do đó đó, chúng ta khi chúng ta đi tới cái chỗ mà nghiệp xứ này là chúng ta tạo ra tạo ra tất cả hành động chỉ ngồi nhồi ngồi vào thiền trí nó cho ra hành động gì là cái nghiệp xứ ngồi vào thiền quán nó cho ra hành động gì gọi là nghiệp xứ những cái hành động đó nó sẽ tạo tác ra nó gọi là một nghiệp lực nó đưa ra kết quả là gọi là nghiệp báo hay là nghiệp quả nếu như mà như như chư tăng chư ni không tạo ra cái nghiệp này không làm ra được cái thanh á này thì không có đến được cái này apana hay là không đến được nibbana do đó đó ngay tại khúc giai đoạn này là cái giai đoạn này chí quyết chí nguyện quyết lòng và quyết tâm thực hiện cho bằng được cái đó mới là kết quả cuối cùng thì khi mà chúng ta làm xong cái này chúng ta được đón cái nhận cái này được cái nhận cái này rồi khi mà ta đón nhận được cái này apana được đắc định á thì chúng ta được đi đến chúng ta được đi đến đâu đắc định chúng ta được đi đến thứ nhất là chúng ta được đến cõi trời phạm thiên phạm thiên sắc giới cái phạm thiên vô sắc giới là chúng ta đi đến hai hai tầng trời phạm thiên phạm thiên sắc giới và vô sắc giới còn nibbana này chúng ta đi đến ba cái trạng thái cái này là đi đến cõi trời quý tử nghe kịp chư tăng ni kịp kịp ha này là cõi trời còn này đưa đến trạng thái trạng thái lakhana chưa tới đưa đến trạng thái rỗng không rỗng không vô nguyện vô nguyện vô tướng rồi không không chúng ta qua chứng đắc anatta là vô ngã vô ngã thấy được tướng vô ngã vô nguyện là đúc khá đúc khá thấy được tướng khổ đau khổ đau vô tướng thấy được tướng anicca anicca là vô thường vô thường do đó đó chúng ta đi tới mức cuối cùng thì chúng ta đạt được một trong ba trạng thái này rỗng không niết bàn vô nguyện niết bàn vô tướng niết bàn chỉ, chỉ chúng ta chứng đắc được thực tướng vô ngã khổ đau vô thường chúng ta nhớ như vậy được chưa đây là ôm ôm lại mà chưa nắm cả ha được chưa có thắc mắc ha có thấy không các quý sư cô nhèo con mắt lại có người đang viết bài á, mà nhúng muốn nhìn lên bảng đó đang viết bài để mắt kiến muốn nhìn bảng bỏ mắt kiến ra nhìn lên à, sư thấy hay hay thiệt viết bài để mắt kiến mà nhìn lên bảng tháo mắt kiến ra nhìn lên rồi nheo mặt lại thì sư thấy rõ ràng cái đó hay sư không biết các phương pháp nào nữa cái đó là đạt tới trạng thái vô nguyện không có mong ước nguyện gì hết sư nghe anatta dukkha dukkha là khổ đau anicca là vô thường được chưa rồi chúng ta nắm bắt được chỗ đó mà nhắc đi nhắc lại ở giai đoạn cấp kammathana này chư tăng ni phải nắm cho chắc giai đoạn này chúng ta sấy tại nơi đây ta làm việc tại nơi đây nè còn ở nơi đây là đất nó sẽ đến đất nó sẽ đến cho cho các các vị hành giả của mình được chưa giống như ta ăn á là chắc chắn á là chúng ta sẽ tìm ra được cái ăn chúng ta tìm cái ăn á trong khi ăn á nó có hai cái trường hợp chúng ta thấy là món ăn chính và món ăn phụ phải không nào? chúng ta ăn ngồi ăn đó là chúng ta thấy có hai cái hiện tượng là có món ăn chính và món ăn phụ có những người họ thích ăn món ăn cơm cơm là món ăn chính phải không nè thì những món ăn phụ như là cà ri canh cháo hay là đồ mặn đồ kho hay là đồ xào cái đó là món ăn phụ phải không nè do đó món ăn chính của mình là món ăn cơm là người dân tộc Việt Nam mình vậy đó còn người Mỹ hay là người Âu Châu cái món ăn chính của họ là bánh mì nhưng mà họ cũng có những món ăn phụ thì cái tại nơi đây ngay tại nơi Samadhi và Pasana, hành giả phải biết tìm được cái men men object luôn luôn phải giữ cái đề mục chính của mình luôn luôn phải giữ đề mục chính của mình và sau đó chúng ta sẽ có những object nối tiếp theo đó hay ta gọi là second object do đó đó này là những những những đối tượng phụ mình phải giữ cái món cái đàn chính của mình là cái men men object này cái món cái, đoạn cái đối tượng nó phải chắc phải giữ chắc cái đó chúng ta từ cái chất đó đó chúng ta mới bắt đầu ra những cái phụ cái đó là chúng ta tạo ra một cái nghiệp lực hay tạo ra một cái kiên cố về hành động của ta không thấy đường à hả tội nghiệp quá ha à, đi lên trên nữa à, à, rải bài ra nữa à, chúng ta Kìa <laughs> chưa rồi nắm được à ha nhớ chưa luôn luôn là chư tăng trên ni chúng ta phải nắm bắt cái chính và phải có cái phụ quý quý tăng trên ni có món ăn chính của quý chư tăng trên ni là cái gì món ăn chính nè à? rau thích, thích ghê món ăn chính là rau không các quý ni này nè để ý cái gì lắm sư không có bao giờ sư ăn hai món nên bây giờ cái mấy cổ nói theo đúng y à một là sư không bao giờ ăn chuối tại vì khi dọn chuối lên từ ở việt nam qua tới miến điện thái lan hay qua mỹ cũng vậy sư không bao giờ ăn chuối họ nói tại sao sư không ăn chuối vậy sư sư sợ nhủi rồi cái hai là sư không bao giờ ăn rau Ồ, là vì sao sư sợ da nó xanh có chưa do đó giờ nói lại cái đề tài cái cái món ăn chính của tăng như Wichitangini là cái chi cơm nó già nó trắng đi ăn rau nó già nó xanh lẹ được chưa rồi chúng ta phải nhớ không quên cái main object và second object chúng ta phải nhớ khi người thiền sư hỏi cái main object của bạn là chi thì chư tăng trên này phải biết trả lời khi mà hỏi second object của bạn là chi mình phải biết trả lời chưa nắm được chưa biết trả lời không có nói đâu biết trời ơi trả lời không là phải khổ chưa có nói chưa có nói mà rồi từ từ rồi chưa người ta nắm chắc cho kỹ cái nào nó đó thầy phải chắc được chưa rồi chúng ta khi đi vào trong cái niệm xứ chúng ta có bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải ghi nhớ à cái này cho cho cho xóa được chưa cho xóa được không xóa được tại vì ở, ở đây á cái cái bảng của chúng ta nó nhiều hạn chế lắm do đó nó viết nhiều á thì phải xóa nhiều à mà xóa nhiều mệt mỏi quá à. <laughs> tôi nghe kẹp ha chúng ta nghe này kẹp. ở trên trên trên chỗ có chỗ trung tâm mà sư giảng đó là bản slide tức là viết tới đâu slide tới đó slide qua bên kia có người ta ngồi xóa cái sư viết bên đây tiếp từ slide qua bên đó họ xóa slide sư viết này hôm nay slide cái tay sư không mà <laughs> cái bản đứng ở đờ à? <laughs> mới tay mới tay mới đây kẹp hả ta đây tứ niệm xứ ta ra nghe tứ niệm xứ hồi năm ngoái chúng ta nghe là thăng thọ tâm và pháp cái tiếng Pali nó gọi là kaya kaya anu pasana anu pasana kaya anu pasana thì ta dịch ra là là cắt cái hai cái chữ a giá này nè chúng ta kết hợp cho lại thành một do đó ta là kaya kaya nupasana với với từng này ni kịp ha Sư ghi cho kỹ chứ không chút xíu ngó xuống bàn không đặt biết đặt viết cái gì nữa. Nupassana thì ta gọi là thăng tỳ quán. Thăng tỳ quán. Đó, năm ngoái ta ta nghe rồi. Chúng ta cắt cái chữ anu, anu. Ta cắt pasana ra. Kaya anu pasana. Kaya nói về thăng. Tùy hay là nương theo. Nương theo và pasana là quán sát quán sát thẩm sát hay là theo dõi hay là theo dõi do đó đó thì chúng ta dịch cái từ ngữ là thân tỳ quán nương vào cái thân này nương vào cái thân này nương nương nè nương vào cái thân này mà ta quán sát diễn tiến của cái thân Do, do đó đó cái từ ngữ này ta đã hiểu liền khi ta hiểu được cái từ ngữ mà hồi xưa đức phật ngài nói là kaya kayanupasana tức là nương vào nương vào cái thân này quán sát theo dõi những diễn tiến của nó ta gọi là thân tùy quán nương vào cái thân này quán sát theo dõi những diễn tiến của nó ta gọi là thân tùy quán như vậy thì thọ cũng vậy nương vào chứ cái thọ mà ta quán sát theo dõi những diễn tiến của cái thọ nương vào cái tâm theo dõi quán sát để thấy những cái diễn tiến của cái tâm nương vào cái pháp theo dõi quán sát để thấy những diễn tiến của pháp ta gọi là pháp tùy quán được chưa nhớ à lặp đi lặp lại rồi đó được chưa như thì khi khi chúng ta đi vào trong cái thân tùy quán cái thọ tỳ quán tâm tỳ quán pháp tỳ quán trong bài kinh pháp kim bài kinh niệm xứ thì ta nói quán tâm trong tâm quán thọ trong thọ quán tâm trong tâm quán thọ trong thọ quán pháp trong pháp quán thân trong thân thì những cái này nó nằm ở trong cái quyển kinh sách này à, à khi khi mà chúng ta muốn tìm cái tâm tâm cái này mở cái sách này ra nó có hết à, nó có sẵn còn khi ta muốn tìm cái thọ ta tìm cái thứ thọ này nó có hết trong cái thọ rồi khi ta tìm với cái cái thăng tìm trong cái thăng thì tất cả nó nằm ở trong cái quyển sách này nó có hết nó có hết trong cái sắc thăng này nó có hết do đó đó nhưng mà khi ta bây giờ chúng ta điều kiện này không có còn kịp thời gian nữa trở về chú xứ mình trao tuần lễ sao do đó cái chư tăng như ni cố gắng phải có những quyển sách này nhất là chư tăng ni không năm nay không có cái chuyện nó quanh mình này, này tăng chứ nói tăng thôi không có cho ni quá khứ không chi tầm tương lai không ước vọng hãy chú ngay hiện tại hiện tại là chưa có muốn nói gì nói nữa đi hồi xưa mẹ của sư nói chuyện với sư cái gì sư cũng trả lời cái mẹ sư nói ờ à, phải rồi sư con là giáo thọ nên nói cái gì cũng được hết nghe không gì chưa do đó đó khi chúng ta tìm ra cái này thăng thọ tâm pháp ở trong đây nó có sẵn hết cái này là cái kim chỉ nam cho chư tăng chư ni đi qua bên thiền viện ma si ở Miến Điện hay là các thiền viện quốc tế chúng ta phải bỏ mấy quyển sách này trong túi mang theo khi mà đụng việc nhau đó mình giải đáp được ngay ngay cả chú sứ của chư tăng Gini mình ở tại nơi Hoa Kỳ này mà người Mỹ họ tới họ hỏi chúng ta trả lời được cũng có quyển sách này quyển sách này sư đã để sẵn thấy không nè rồi sau sư sẽ đưa cho một loạt kỳ tới là tiếng Anh tiếng Việt tiếng Anh tiếng Việt tiếng Nhật toàn bộ cái này ha sẽ đưa ra gì thì lúc bây giờ mình gặp người Mỹ tới phải nè quý cha tăng như đây gặp người Mỹ tới cái kêu nó đọc tiếng tiếng Anh đi rồi mình đọc tiếng Việt là cho nó nghe đấy nó gọi là ba lingo phải kịp không cái nghệ thuật đó. nghệ thuật chỉ dạy nghe chưa nhớ ha rồi do đó đó chúng ta phải niệm về thăng, coi về thăng, thọ ta niệm về thọ tâm ta niệm về tâm pháp ta niệm về pháp như hồi năm ngoái chúng ta nói về thăng ta có sáu phải không nào? sáu chúng ta đã nói rồi thọ ta có hai mỗi một cái thai như vậy nè mỗi một cái nè nó có ba ba cộng ba là năm phải không nào? ba cộng ba là năm hồi nhỏ sư học toán học da. thọ này thọ thân thọ này là thọ tâm thân có khổ có lạc có xả tâm có xả có u có hỷ ba cộng ba là năm xả đó hai cái à, xã là chung thấy ghê không này biết xã là chung liền đó khổ lạc xã xã ô hỷ cộng chung lại là năm tại vì ta không có cần viết thêm cái xã lần thứ hai do đó ba cộng ba là trời giờ nói năm nữa ba cộng ba là năm bây giờ nói rồi thấy không <laughs> chỉ duy nhất cái lớp học này thôi quý tư tăng như ni ra đường mà nói ba cộng ba là năm á là người ta gầy chết đi chỉ có lớp học này thôi nghe ha rồi tâm chúng ta có ba đúng không tâm ta có ba pháp chúng ta có năm cái này chúng ta phải biết bài học bữa nay ban tổ, tổ chức trường hạ in không kịp in không kịp do đó đó cuối cuối giờ này thì họ sẽ phổ biến cho chư tăng chư ni chưa có chưa có rồi ờ, thì cũng được là về đọc lại nha nhớ ha cái này chúng ta phải nắm bắt liền đó là thứ hai rồi chúng ta khi chúng ta đi vào trong cái phần thực hành đi vào trong phần thực hành thì hôm nay chúng ta bắt bữa nay chúng ta đi qua phần thực hành này đó là cần thiết lắm khi mà khi chúng ta ngồi thiền chúng ta thiền vipassana là chúng ta phải hiểu vipassana cắt cái từ ngữ này ra chúng ta phải cắt cái từ ngữ ra tiếp đồng ngữ vi hay là quý và cộng với cái động từ là vượt pasana chúng ta gọi là hai cái từ ngữ này kết hợp lại quý pasana quý là một cách đặc biệt specially một cách đặc biệt đó một cách đặc biệt quý pasana là quán sát quán sát thẩm sát hay là theo dõi theo dõi ta gọi là pasana do đó đó thì khi mà thiền sinh các quý hành giả mà muốn hành thiền quý pasana là chúng ta phải quán sát một cách đặc biệt thẩm sát một cách đặc biệt theo dõi một cách đặc biệt ta gọi là pasana. à, thí dụ như chư ni ngủ chung một phòng một phòng có ba bốn người đó mà cái cái cô nào ngủ mà ngái dữ quá đó cái mình ngồi lại vipassana quan sát theo dõi một cách đặc biệt à, đó, vậy đó. thấy chưa hiểu không à, ờ, họ đang làm gì đó vipassana có chưa nó theo dõi cái cái ngái của họ cái sau đó cái kêu có chưa đó vipassana chúng ta phải biết như vậy đó rồi trong khi ta có bốn cái quan nghi chúng ta có bốn quan nghi đúng không và ngày đi đứng ngồi và nằm được chưa chúng ta có bốn quan nghi đi đứng ngồi và nằm à hồi năm ngoái có cái quà hồi, hồi năm ngoái có quà thượng thích tông thắng vô nhập hạ với mình á hồi năm năm thứ nhất à 2012 đúng không nè rồi có quà thượng tinh thắng vũ trung phòng của sư nè phải không cái sư hỏi hòa thượng thế tông thắng biết gành chữ nho không phải không à, hạnh biết chữ nho không cộng nói chứ dư sức chữ nho cái sư mới nói chứ hôm đó ngài tịnh sự dạy tôi học chữ nho tôi cũng biết vậy đó cái ông hỏi chứ sư biết chữ nho không biết chứ ha chủ tiên nhất một nhân người nhập vào bắt tám thập mười cũng thông nhân đi ắt dẻo mau lắm 214 bộ ông nói hay quá ha sư biết chữ nho cái nhưng mà cái chỗ này tôi nói với tăng Vinh Ni quý phật tử nghe tại không có hòa thượng thông thắng tại đây sư mới nói ra được đừng có nói cho ông nghe nghe kịp chưa hứa chưa hứa không hứa tại không có ở đây nhưng mà cái thiền đi á thì sư dịch chữ nho được là thiền hành đi là hành đúng không thiền hành đứng á cái thiền ngồi thiền ngồi á thì thiền tọa mà nằm á là thiền ngoại Thấy không là tỏa thiên nè, ngõa thiên nè. Cái chữ đứng sụp quên, cái chữ nhỏ sụp quên đứng rồi. Cái sư nói chứ, Hòa Thượng biết chữ nhỏ không? Ông nói biết. Vì tôi đố Hòa Thượng cái chữ đứng là gì? Ông nói là trụ thiền. <laughs> Trời ơi. Mình không có biết, mình hỏi đố người ta. Bây giờ sư mới biết là cái trụ thiền. <laughs> hay không? Hay nhưng đừng bắt trước <laughs> được chưa rồi như vậy tôi ta nói là thiền thiền hành ha thiền đứng đây là thiền thiền trụ được chưa thiền tọa là thiền ngồi chưa thiền nằm là thiền ngọa được chưa dạ yeah. thì khi quý tăng ni trở về chú xứ của mình á các người Mỹ hay là Phật tử họ tới họ hỏi chứ dạy cho họ về thiền Vipassana kêu Phật tử nói chứ quý tăng người này nói dễ ạ theo dõi cho kỹ quan sát thật kỹ để thật kỹ một cách đặc biệt đó là Vipassana rồi chưa trả lời được rồi ha rồi một cái họ có mấy cái quay nghi cái quay nghi tiếng Anh nó gọi là gì position phải không nè rồi nói chắc có mấy quan nghi cái cái tăng như này nói chắc có bốn quan nghi đi đứng ngồi đi nằm chúng ta đi chúng ta gọi là walking đúng không walking meditation đứng ta gọi là gì standing meditation ngồi chúng ta gọi là sitting meditation nằm là lying meditation hiểu chưa ta nắm được walking walking rồi standing thế là nhớ ha ngồi là gì? Sitting. Rồi năm lái lion rồi. Rồi khi khi khi mà người ta hỏi chứ cái practice sau thực hành cái chữ tăng như này mới đọc chỉ cái khi mà đi đứng ngồi và nằm là theo trường hợp mà theo theo thiền viện ma si cái này nghe kỹ ha theo thiền viện ma si họ buộc một người hành giả mà muốn đắc sơ đạo sơ quả ngay trong kiếp hiện tại này và họ có làm thì khi một người hành giả mà phát tâm nguyện muốn đắc đạo quả sotipana ngay trong kiếp hiện tại này là không còn gót xuống bốn đường ác đạo địa ngục ngạ quý tu la thì phải buộc lòng phải làm đúng theo của họ là bảy lần bảy lần đi và bảy lần ngồi Mỗi một lần đi, mỗi một lần ngồi là một giờ đồng hồ. Thì trung bình như vậy đó là chúng ta có 14 tiếng thiền hành xuyên suốt trong hai tháng thì chúng ta sẽ đạt được kết quả sơ đạo sơ quả. Một giờ đi, một giờ ngồi, một giờ đi, một giờ ngồi xuyên suốt như vậy. Mà mỗi một ngày, mỗi một ngày bảy lần đi, bảy lần ngồi xuyên suốt như vậy là 14 tiếng mà ngồi làm hành thiện vậy trong hai tháng chúng ta sơ đạo sơ quả liền chịu chưa do đó cái chương trình của thiền viện ma rất là chặt chẽ 3 giờ sáng là ngồi dậy 11 giờ khuya mới trở về thì nơi, nơi, nơi cái phòng của mình do đó đó họ rất cao họ kiểm soát chặt chẽ lắm mà có giám thị họ lo hết tất cả đời sống của, của các thiền sinh nhưng đáp ứng lại là mình phải thực hiện một cách quảng cáo mà thực sự, sự là hết lòng nhiệt tâm mới được thì lặp lại chị tăng Chitangini bảy lần đi bảy lần ngồi mỗi lần đi một giờ mỗi lần ngồi một giờ xuyên suốt như vậy trong hai tháng sơ đạo sơ quả cầm những trong tay của mình rồi chưa thì khi mà đi khi mà đi mình phải nói với tất cả các vị phật tử của mình hay người mỹ đi nó có cái kỹ thuật của nó đi nó có kỹ thuật nó đi ngồi nó có kỹ thuật có ngồi đứng nó có kỹ thuật đứng và nằm có kỹ thuật nằm mà đa phần chư tăng chư ni cũng như quý phật tử của mình thường hay quen cái vấn đề niệm phật đúng không đúng không niệm phật hết rồi cái gì cũng niệm phật hết rồi a di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật di đà phật cho chúng con chúng xấu đi a di đà phật di đà phật cho con chúng xấu đi a di đà phật di đà phật cho con chúng xấu đi con xây chùa phải không cái gì cũng niệm phật hết á thì mình đi qua cái mình trình pháp mình qua mình trình pháp với các vị thiền sư ở bên miến điện đó hay là các vị thiền sư ở các nơi trung tâm thiền phải không nè ta hỏi mình mình muốn nói cái từ ngữ muốn nói cái từ ngữ niệm phật quý tăng trên đây biết không bằng tiếng anh hả with the Buddha trời ơi tôi nghe tôi sợ luôn rồi hả gì ghi sai hả rồi sư cũng sai luôn nghe xong sư muốn sai luôn khi mà chư tăng như ni qua bên bệnh đó chứ thưa ngài còn tối ngày xưa nay quen thì niệm phật rồi do đó bây giờ muốn hành cái này có được không cái từ ngữ niệm phật đó ồ không biết nói sao từ niệm phật cần suy viết ra không viết ra không viết ra làm gì nhớ để làm gì nói để làm gì ờ, ờ, ờ, thôi nên ghi cho gọi <laughs> Buddha Nusati Nutha Nusati Buddha Nusati niệm Phật chúng ta nói nên khi chúng ta qua nói chứ thường xuyên niệm phật Puthanusati phật tùy niệm nương vào phật có ghi nhớ ta gọi là phật tùy niệm nương vào phật ta có ghi nhớ gọi là phật tùy niệm nương vào phật cái chi nương vào phật nương vào ăn đức phật ăn đức phật có chính do đó đó khi mà quý tử quý chư tăng trên ni qua thiền viện ma si trình bày ô con ngồi thiền một chút xíu cái vô niệm phật liền cái đó cái thói quen rồi thì mình không biết cái từ ngữ bút thá cái từ ngữ niệm phật là chi thì sư chỉ bút thá nusati bút thá nusati nói ông thiền sư nào cũng biết hết trơn á cái này tiếng bali chưa chưa chưa chưa nhớ chưa rồi mai mốt á bây giờ chiều chiều nay chiều nay nè bắt đầu mình đẩy cái coi tăng với ni mà bắt đầu cái mồ phạt cái bút thá nu sa tấy à, cái bắt đầu chứ gồm gót cái chén xuống kìa mồ phạt à, a di đà phật gót cái chén xuống ai di đà phật bồ thá nu sa tấy nghe chưa đúng tay nói chưa bồ thá nu sa tấy bút thá nu sa tấy tức là gọi gì phật tùy niệm hay ta gọi là niệm ăn đức phật mỗi lần mà chư tăng như ni quý phật tử mình niệm phật không á thì cái đó đó là một pháp môn một cái pháp môn tu cái đó nó gọi là gì thiền chỉ nó pháp môn đó là tiêu thiền chỉ làm cho cái tâm của mình cột lại vào khấn khích vào trong phật đừng có phóng tâm nữa nó gọi là thiền chỉ mà mà người người hành thiền phải biết đó là gì samatha samatha do đó đó khi ta đi qua tới những nơi quốc giáo mà chúng ta muốn trình pháp mà ta nói ta xưa thường hay niệm phật nay thành pháp thiền quán có được hay không thì từ ngữ này thì chư tăng chư ni cũng như phật tử phải nhớ nó là xưa thường hay niệm phật là buddha nusati nhớ chưa rồi nha rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà thực hành bữa nay chúng ta nắm bắt sư biết sư biết biết là chư tăng như ni thường hay niệm phật lắm nhưng mà về cái pháp môn thiền hành này chúng ta bắt đầu là sửa một chút khi mà đi đi đi thì chúng ta niệm dùm cho niệm dùm cho right step left step được chưa chúng ta gọi là gì bước phải đúng chưa đó bước bước trái khi người mỹ họ tới khi người mỹ họ tới cái nói walking meditation mình nói right step left step được chưa khi mình mình mình mình đứng nó nó kêu mình thực hành cho nó coi thấy không nè cái này là chân này chân phải đúng không nè đây chân này chân trái đúng không nè khi, khi, khi mà chư tăng trên đây chỉ nó đó chứ người mỹ đó khi cái nên là mình đọc là right step mình dở chân trái lên dạ. cái nó nó kêu left step mình dở chân phải lên thì nó nó biết là mình biết tiếng anh liền mới kịp hóm đúng không chụp cũng là đúng nữa nghe chưa right step left step thôi do đó đó khi mình đứng gọi là standing nè đó standing standing nè thì thiền sư hỏi chứ lên trình pháp đó lên trình pháp thì thiền sư nói chứ standing standing meditation cái mình đứng cái mình đứng á không phải mình đứng đứng không khi mình có cái cái cái cái cái, cái niệm hơi thở vô ra vô ra còn khi mà kêu họ kêu kêu walking meditation khi mình nói right step left step right step left step hỏi tại sao già quá đi không được bẻ đầu gối té bị bẻ đầu gối ngồi thiền không được xin tôi ngó qua bên này xin tôi ngó bên này và dạ, thưa ông té vẽ đầu gối ngồi thiền khóc được <laughs> tôi ngó bên này tôi ngó bên này thôi xin không dám ngó bên kia <laughs> thì hiểu không hiểu cái hoàn cảnh khó khăn được <laughs> chưa rồi đó khi mà quốc, rồi step left step rồi, ta không nói tiếng anh được đó ta nói tiếng việt bước phải bước trái được chưa còn cái cái cái cái tay của mình á cái tay của mình á mình để đây được mình để đây được mình để đây được thấy chưa nha để, để hai tay này nè đi cũng được trái phải trái phải thấy chưa còn khi cái mắt mình ngó xuống 6 feet 6 feet ngó xuống phải trái phải trái rồi khi mình đang đi gì đó thì cái này ấy, nó trở thành là main object là chưa cái này gọi là main object của ta là đối tượng chính nhưng mà khi ta đang đi ta nghe một âm thanh nó tới một cái tiếng động nó tới hay là chúng ta thấy một cảnh sát ta thấy một cảnh sát nó xẹt qua cho ta thấy hay cho ta ngửi một mùi hơi hay ta có ném một vị ở trong cái miệng của ta hay là thân ta đạp cục sắt kỳ cục đá cục gạch vân vân cái đó nó nó trở thành là second object second object à, thì lúc bây giờ người hành giả thiền quán vipassana đang đi right step và left step này thì mình nói là stopping stopping stopping ngừng lại nha mình đang đi như thế này phải à trái à phải à trái à mình nghe âm thanh nó tới chưa trên cái stop liền nhưng mà phải à trái à mình cái cái chân mình đang chưa hết nè mình đang đang đi phải nè trái nè nghe âm thanh nó tới phải à trái à biết không nó có hai trường hợp khi chúng ta nghe âm thanh nó tới mà âm thanh nó không có lớn nó nhí nhí nhí nhỏ nhỏ thôi mình ít no nó đi đừng để ý tới nó đừng để ý tới nó, mình nó nó nó very, very slow very light phải không very không có nghe rõ nó thì mình ignore nó đi mình đừng để ý tới nó mình cũng nói phải à trái à nhưng mà nó tối quá lớn nó rõ nghe đậm đủ thứ đó nghe rõ được đó thì lúc bây giờ mình phải dừng nó lại dừng phải bật cần cây dừng à, dừng à stopping stopping stopping dừng à còn cái mình đứng cái mình bắt đầu mình nghe nghe nghe nghe chứ không có đua con mắt quay lại nhìn nha kịp chứ không có mình phải chú ý tất cả gom lại à, gom lại dừng lại dừng à rồi cái mình nghe nghe thì người anh nó gọi là hearing hearing hearing hearing hearing hearing hearing hearing hearing nghe nghe có chưa hay là mình thấy à mình thấy mình nói seeing seeing seeing mình thấy mình nói seeing seeing là mình nói thấy à thấy à mình mình mình ngửi mình ngửi cái mùi lên á thì là smelling smelling smelling kịp chưa thôi khó ghi khó ghi nữa rồi <laughs> được chưa còn mình mình mình, mình nuốt nước miếng hay là mình ăn nhai thì mình mới swallowing swallowing hay là testing testing được chưa được chưa cái đó đó thì khi mà cái chân mình đụng khi mình chân mình đụng đụng vô một cục sỏi cục đá mình đi mình đụng mình đụng vô touching touching touching đụng à đụng à đụng à được chưa rồi cái mình ngừng lại khi khi khi mà cái nghe cái nghe đó mà mình nghe mà nó kéo dài hoài nó kéo dài hoài very very long times mà không có ngừng cái mình ignore nó đi mình trở lại gì phải bước trái bước phải bước trái bước mình không có đi vô trong cái chi tiết đó nữa nghe chưa nhớ ha chú tăng Ni mình phải nhớ ha khi mà hỏi người mỹ hỏi đó hay là thiền sư hỏi đó thì mình trả lời như vậy đó thì cái main object của mình là gì right step left step cái second object của mình là gì hearing seeing smelling tasting touching kịp chưa nghe à ngửi à ném à đụng à thấy à cái đó là những cái đó là những cái đối tượng phụ và sau khi đối tượng phụ xong ta trở về cái đối tượng chính liền và cũng không có để phóng phóng tầm nghe chưa nhưng mà nhưng mà khi khi khi mà mình mình đang đi không những là mình không thấy không nghe không ngửi không ném nhưng cái tâm mình phóng đi ta gọi là my wandering my my nó wandering my wandering my wandering thì lúc bây giờ cái tâm mình phóng đó thì người hành giả phải nói là phóng à phóng à phóng à người Mỹ sẽ nói mình chỉ cho người Mỹ là gì wandering wandering wandering niệm hoài niệm hoài mà nóng hết nó kéo dài quá có khi kéo dài cái năm mười phút mà cái tâm mình cứ phóng hoài mà nóng hết thì lúc bây giờ mình stop nó đi mình trở lại là gì right step left step được chưa nắm được ha được chưa nhớ ha cách thực hành không hỏi im gu hết trơn rồi được nha khang đang đi right step left step cái mình dừng lại thì stopping stopping stopping còn mình nghe dừng lại còn bắt đầu mình mới nghe hearing, hearing, hearing. Thấy gọi là seeing, seeing, seeing. Được chưa? Thấy à, thấy à, nghe à, nghe à, ngửi à, ngửi à, ném à, đụng à, đụng à. Hay là phóng à, phóng à, phóng à. Nhớ chưa? Cái đó là kỹ thuật của thiền thiền đi, thiền hành. Còn cái thiền ngồi, khi thiền ngồi á thì thì hành giả các chư tăng như ni, các quý Phật tử trở về chú xứ của mình chỉ cho các nơi ta biết tập tu tiền thiền đó thì mình nói á ngồi á thì kiết già cũng được bán già cũng được mà hai chân bằng ngang cũng được hai chân bằng ngang tức là mình để một chân bên này một chân bên đây không có chân nào đè lên chân nào hả kiết già là ngồi chéo chân nhau nó gọi là cross leg position tức là cái quay nghi ngồi mà cross leg mà tức là chéo chân nhau vậy nè với tên nè rồi ngồi bán già và ngồi hai chân bằng ngang rồi chưa? Từ nơi bụng trở lên đầu phải thẳng đứng, thẳng đứng lên, thẳng đứng lên. Còn hai cái tay, cái tay phải, trái của mình nằm ở dưới, tay phải mình nằm ở trên và mình cho hai cái ngón tay cái của mình đụng với nhau. Hai cái tay cái của mình đụng với nhau. Phải chưa? Rồi khi mà mình ngồi như vậy đó, cái quay nghi ngồi nó đó thì lúc đó mình sẽ lấy cái main object của mình là gì? Là rising and falling from a và dạ, sập a rising and falling tức là khi chúng ta theo dõi cái hơi thở của ta vô khi ta theo dõi hơi thở ta vô chúng ta không có niệm breathing in and out không có niệm mà chúng ta phải niệm cái khi cái phòng cái bụng nó lên cái main cái main object của cái người mà thiền ngồi đó hay là tọa thiền tọa đó cái main object nó nằm abdomen nằm ở nơi abdomen nhá nó nằm nơi abdomen abdomen nằm ở nơi bụng chứ không phải nằm ở trên cái nose không phải nằm trên cái mũi do đó đó chư tăng chư ni phải nắm cho kỹ mà chỉ dẫn cho người ta không có cho họ chú tâm vào cái mũi của họ mà mình chỉ cho họ phải nằm ở trong cái cái bụng cái bụng của mình do đó đó thì khi thở nó vô chúng ta biết rồi từ từ nó xuống rồi nó phòng cái bụng nó lên rồi cái thở ra thì ta biết rồi từ từ nó ra cái bụng nó xẹp xuống khi nó phòng lên ta gọi là rising phòng à mà nó sập xuống ta gọi là falling sập à nghe chưa rising and falling rồi nó có một cái kinh nghiệm xảy ra là có một số các hành giả thiền sinh họ không có đủ hơi thở họ không có đủ hơi thở do đó đó cái hơi thở họ ngắn hơi thở họ ngắn mình đừng có bận tâm lo và khi mà phật tử hay là người mỹ họ nói chứ cái, cái hơi thở họ ngắn lắm không có dài thì chư tăng chư ni của mình á cũng ăn cần chỉ họ không có sao không có gì khó bạn cứ theo dõi hơi thở nó vô tới đâu biết vô tới đó rồi mình niệm là in and out thôi Kịp chưa? Nếu trường hợp người nào mà ngắn hơi thở thì mình chỉ niệm cho họ là in and out nha chứ ta không nói họ niệm ngay, ngay lỗ mũi của họ là thứ nhất cái thứ hai nữa là mình không cho họ hay là mình không hướng dẫn họ niệm đếm số có nhiều các nơi ta chỉ người ta đếm số vô một ra hai vô ba ra bốn cái đó đếm số ha chứ tăng ni đừng cho cứ cho họ là gì nếu mày hơi thở dài thì tới cái bụng phồng lên gọi là phồng à sập xuống sập à rising and falling còn nếu mà họ thở không đủ dài họ ngắn thì kêu họ theo dõi vô ta biết vô in out in out vô à ra à vô à ra à rồi mình chỉ cho họ ngồi vô à ra à vô à ra điểm ba lần họ đứng lên ra về nó ra à hiểu không hiện tại họ nghe chữ ao rồi đó cái người ba lần họ đứng lên ra về cái ao à hiểu chưa ngờ ha do đó đó cái đó là cái cái cái này là cái main object cái này là main object rising falling là cái main object của của hành giả rồi khi mà đang ngồi thiền nó có mấy cái kinh nghiệm xảy ra là âm thanh nó tới âm thanh nó tới thì ta cũng lại cũng trở lại cái second abstract hearing hearing hearing chưa hay là chúng ta mà chúng ta mở mắt ra ta thấy có nhiều nhiều hành giả ngồi quan sát cách đặc biệt mà sư rất là tán thán và kính phục là nhiều khi họ ngồi thiền nó thẳng đứng à nghiêm chỉnh lắm nhưng mà tại vì sư ngồi sư coi đó thấy họ còn coi mà mình ngồi coi thấy họ cái họ ngồi đang ngồi nghiêm chỉnh như nè thấy họ phòng lên sập xuống thấy hay lắm mình phục họ lắm cái họ một chút xíu họ mở mắt ra cái sư bắt đầu theo dõi còn họ mắt bắt làm gì cái họ nhìn qua bên này thấy bên này ngủ bên này ngủ cái họ ngủ luôn <laughs> nó gọi là sleeping sleeping sleeping nghe chưa được không và nhớ ha nhớ đó đó <laughs> nghe ra ta ngồi thiền ta ngồi thiền là ta phải chú ý cho mình thôi do đó có nhiều người đó họ nói chứ khi con ngồi thiền khi con ngồi thiền con có suy yên không họ họ nói suy vậy đó họ con ngồi thiền có suy yên không có thấy không có thấy không thấy à không thấy à không thì nó có có thấy mà có muốn cần thấy không thì mới chỉ à, đó mới vậy đó chứ không phải là ngồi thiền ta ngồi nhắm mắt mà ngồi thiền ngồi nhắm mắt hết á chứ không có cho mở mắt đâu nhưng mà mà hành giả hỏi chứ ngồi thiền có cho thấy không tại vì nè nghe à, thấy à, ngửi à, ném à, đụng à nó có đủ năm cái phụ, phụ tùng này nè năm cái phần à, phụ nè thì nó có thấy không họ hỏi chứ có thấy không thì nói có nhưng mà có cần thấy không thì mới chỉ còn không cần thấy không chỉ chứ tăng này có cần thấy không hỏi lại qua rồi là phúc bắc trùng lai đó càng nghe có càng là khó liền ha à. nghe là phúc bắt trùm lai là phải càng liền ha à. khi nào khi nào chúng ta mới cần seeing seeing khi nào ta cần ngồi thiền mà ta khi nào ta cần thấy có hai trường hợp có hai trường hợp là mình mở mắt ra mình mở mắt ra khi dứt cái ngồi thiền mở mắt ra dứt ngồi thiền ta phải niệm liền thấy à thấy à thấy à chứ đa phần á thiền giả khi mà mở mắt ra để mà đi qua cái quan nghi khác là quan nghi đi đó thiền hành đó ngồi nãy giờ cái mở mắt ra đứng lên đi, đi, đi liền cái đó là thất niệm mở mắt ra mình đang ngồi thiền rồi nè mình mở mắt ra mình trước trước khi mình muốn đứng lên á trước khi mình đổi quan nghi nó đứng lên á thì mình phải seeing seeing seeing nghe chẹp chưa chứ không có được gọi là vừa vừa nghe cái khen thiền tọa đó thì nghe cái khen là bắt đầu ra thiền hành á cái đứng lên cái gột lên liền à không có niệm thấy à thấy à thấy à là thắt niệm kìa chưa do đó khi ngồi thiền tọa có nhìn thấy không có có khi nào mở mắt ra khi đổi quay nghi kìa chưa đó là thứ nhất thứ nhất là mở mắt ra phải niệm thấy à thấy à rồi khi đứng lên rồi chưa rồi nếu mình đứng lúc là standing standing standing đứng à đứng à đứng à cái đó là thứ nhất cái thứ hai khi mà quý thiền sinh ngồi thiền mà ngủ gục sleepy buồn ngủ quá mà không có cách nào mà hơn được buồn ngủ gục nữa lần thì thiền sư cho cho phép mình mở mắt ra nhìn lên mặt ánh đèn mặt ánh đèn trong trong cái chánh điện của mình á hay là trong phòng của mình á nhìn lên mình nói seeing seeing bảy lần bảy lần nha mình niệm thấy à thấy à thấy à thấy à thấy à thấy à thấy à bảy lần nhớ à 7 lần con số bảy luôn luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó và chưa khi cái buồn ngủ quá buồn ngủ quá rồi thì mình mở mắt ra nhìn lên ánh đèn xiên xiên xiên xiên bảy lần thấy à thấy à thấy à rồi nhắm mắt lại rồi ngồi tiếp phòng mà sập à phòng mà sập à cái đó là trường hợp thứ hai là buồn ngủ phải chưa phải chưa đó là trường hợp thứ hai mở mắt ra cái trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba là khi ta ngồi thiền đau quá đau quá cái cơn đau nó đến đau chân pen pen pen vậy nè cái cơn đau nó đến đau quá thế nào và hay cái lưng của ta bị nhức cái đơn đơn chân ta bị nhức back hot cái lúc đó cái chân cái lưng của ta bị nhức nhức mỏi là là back hurt nhức à nhức à nhức à mỏi à mỏi à mỏi à hay là ta ngồi bị đau pain pain pain pain đau quá ta là đau nhưng mà đau không hết nó kéo dài hoài nó đau quá đau thì lúc đó chúng ta mở mắt ra seeing seeing seeing rồi bắt đầu chứ nó đổi à đổi à đổi à bắt đầu đổi hoài nghi đổi cái chân gọi đổ qua cái sắp xếp xếp xếp chè hè chứ tăng như này biết ngồi xếp chè hè không không biết nữa nè cho, cho coi nè xếp chè hè gì không biết nữa trời đất ơi chứ ghê đó nghe chưa không có được bỏ cái quan nghi không có được bỏ phải cho ngột một giờ chưa đang là thiền tọa đang là thiền tọa mà đau quá đau quá thì mở mắt mở mắt ra xiên xiên xiên rồi cái lúc đầu ta đổi ta đổi qua nghi ta đổi cái chân đang ngồi ngồi kiết già bán già nè ta đổi qua chân sách trà he để cho nó đỡ mỏi đó hay đỡ đau đó ta nói changing changing changing đổi à đổi à đổi à nghe chưa ghi không changing changing mình đổi bắt đầu mình nói đổi à mình đổi đổi à đổi à rồi chưa rồi xong xuôi cái ngừng mình đổi xong xuôi đó cái mình ngừng stopping stopping stopping rồi chưa rồi bắt đầu trở lại gì rising falling in and out rồi chưa nhưng mà không có cho đứng lên là nha rồi chưa nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ à, mình hướng dẫn người ta mà phải được chứ chứ không có mà mình chiều người ta không được đâu được chưa nhờ đó đó khi khi khi nào ta gọi là ngồi thiền ngồi thiền thiền tọa mà có mở mắt các bà ta trả lời các bà khi người người người người ta hỏi các quý tăng như ni đó ngồi thiền có mở mắt không có mà có cần không nếu cần thì chỉ mình hỏi nói vậy đó còn không cần thì thôi không chỉ đâu ông thầy xấu <laughs> vậy đó khi hỏi ta mới trả lời còn không có hỏi không trả lời đâu hiểu chưa rồi hỏi khi nào mở mắt khi sắp sửa dừng cái thiền tọa đứng lên để mà đi thiền hành thì mình có mở mắt mở à thấy à thấy à thấy à đúng không cái thứ hai là khi mình buồn ngủ quá mở mắt ra nhìn lên ánh đèn niệm bảy lần thấy à thấy à thấy à rồi xong nhắm mắt lại rising falling rising falling cái thứ ba là khi mà đau cái con đau nó đến cái lưng mình đau cái chân mình đau u nó đau tùm lum hết trên không còn có đường nào hết nữa đó lúc đó mình mong ngồi là chuyển chuyển bộ liền xếp chà he cái, cái, cái, cái đi cái chọc chọc sư là xếp chà he là nghe là biết liền à ngồi chuyển bộ xếp chà he phải không thì mình phải niệm lại đổi à đổi à đổi à phải không nè thì chúng ta mới mở mở mắt à thấy à thấy à thấy à rồi bắt đầu mình đổi đổi à đổi à đổi à rồi chưa Nắm được chưa? Đó là cái trường hợp là seeing. Còn có trường hợp thứ hai là khi ngồi thiền đó, nó có trường hợp người ta gọi là testing, là ném mà ném mà. Có khi nào có ném không? Đang ngồi thiền mà ném. Hay ghê không? Tức là có ăn trong đó có ném đó. Sư sư hỏi là có, có, có, có khi nào ngồi thiền mà có testing, testing không? Có không? Có khi nào? mồ hôi đổ mồ hôi đổ vô miệng rồi ném trời ơi mexico nó cái thích sâu sắc vậy đó sư bên này mới học được cái bài học đó đó họ khi nào ném mồ hôi đổ vô miệng ném luôn cái bài học này mới để sư Suha trình diện với Mahasi sư nói nước của chúng tôi có testing when khi nào mồ hôi đổ xuống ném luôn cái chưa à? <laughs> rồi bây <laughs> giờ tới vì thằng này cho sinh một bài học thì bài học thêm thôi đúng chưa rồi khi nào ta đe, ném là có những số người thiền sinh thiền sinh nó có kinh nghiệm như thế này nè họ họ ngồi họ chú niệm quá đó họ chú niệm quá đó họ chú niệm phòng à sạp à họ chú niệm rất là kiên cố thì lúc đó đó cái kích thích cái hệ thần kinh của họ đó hệ thần kinh não của họ bị bắt đầu phát động mạnh lắm cái thích cái nước miếng nó tươm ra cái nước miếng họ tươm ra lúc đó đó là có cái trạng thái mà họ không kìm kịp được họ nước miếng họ tươm ra thì lúc bây giờ họ testing ném mà ném mà nuốt à nuốt à nuốt à từ từ vô là cái gì lúc đó là concentrate của họ mạnh quá cái định của họ mạnh quá do đó thiên hành thiên hành nó mạnh về quý giá thiên hành nó mạnh về quý giá thiền tọa nó mạnh về samadhi thiền tọa nó mạnh về samadhi do đó đó khi người mà đi thiền hành nhiều người đó đó là mạnh về cái gì tinh tấn effort hay là energy cái samadhi là người thiền tọa nhiều á thì họ mạnh về vấn đề concentrate concentrate thì do đó đó người ngồi thiền ngồi ngồi thiền tọa nhiều là họ mạnh về định người đi thiền hành nhiều là mạnh về tinh tấn nhưng mà giữa hai cái này luôn luôn phải phối hợp mạnh nhưng vẫn có định tấn mạnh vẫn có định định mạnh vẫn có tấn trong định nhớ à phải luôn luôn quân bình do đó đó khi mà testing cái trạng thái ném là khi nào khi mà cái người đó định họ mạnh định họ mạnh quá họ làm cho cái hệ thần kinh họ bị kích thích nên đến nước miếng họ tuôn ra ở trong cái miệng của họ đó thì không có gì mà lo cái đó là normal đó là thường nhiên thôi cái mặt đầu này nuốt vô nước vô nước vô nước vô Cái chưa nhớ à cái đó là quý chư tăng chư ni phải nhớ như vậy thì hôm nay chúng ta nắm được hai cái chương trình nằm này đi đứng ngồi và nằm cái chương trình này á chúng ta phải nắm hôm nay chúng ta phải nắm cái đó cho kỹ để rồi chúng ta thực hành đó nha hết chưa chúng ta thực hành thì khi mà quý chư tăng trên đây mà thuần thành về cái đề nào này đó là right step left step á thì qua cái đây là cái cái này là này là hai bước tức là một bước phải một bước trái thì khi đi nó sẽ lên tới ba bước còn cái ngồi nó sẽ lên tới bốn bước bốn bước bốn bốn bốn giai đoạn khi mà ngồi á mà khi ta ngồi ngồi thiền mà thuần khi ta ngồi thiền mà thuần thiền đó ta an trú rồi đó và ta vượt qua những cái phóng vật hay là những cái triền cái buồn ngủ của mình á thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi qua gì sitting and touching sitting and touching ngồi à đụng à ngồi à đụng à khi nào có một số thiền sinh có một số thiền sinh ngồi thiền ngồi được một thời gian cái hơi thở nó mất đi hơi thở nó mất nó biến mất tiêu gọi là disappear đi biến mất nguyên vi chư tăng gì ni cũng như đừng có lo đừng có lo đừng có lo sợ có nhiều người họ thấy mất hơi thở đó họ quảng kinh họ mở mắt ra mở mắt ra như vậy đó là họ bị phóng tâm rồi cái tâm của họ wandering họ quảng hốt phóng vật do đó đó cái mai của họ wandering do đó nó khi khi mà cái người mà người ta lên trình pháp cho chư tăng chư ni của mình á họ nói chứ khi mà tôi ngồi thiền một một phút thời một thời gian sau tôi mắt hơi thở tôi đi cái tôi mở mắt ra thì thì chư tăng chư ni nghe nghe ha nghe họ nói chứ khi ngồi thiền một thời phút thời gian sau họ thấy mắt hơi thở họ mắt mắt ra cái mình nói chứ khi mà khi mà mắt hơi thở mà mở mắt ra bạn có niệm thấy à thấy à thấy à không cái họ không có niệm là mình biết là là họ thiếu chánh niệm cho đó một điểm kỳ xuống thứ hai nữa là họ mở mắt ra để chi để họ đi tìm cái thở sao là lúc mấy giờ là họ lại bắt đi một cái phóng tầm seeing và lại wandering hai cái đó không có trong cái main object họ ở trong cái second object rồi quý chư tăng như này nắm được ha cái đó là mình mấy kéo họ vô trở lại không có gì lo khi mà ngồi thiền đó khi ngồi thiền đó ngay từ ngồi thiền đó mà nó mắc hơi thở thì lúc bây giờ mình nói chứ stop it stop it stop it tức là nó ngừng rồi quen em nè rồi chứ chưa rồi chư tăng trên này chỉ họ sitting touching sitting là ngồi nè touching là touching nè cái bàn chân của mình nè đụng với nhau nè cái bàn tọa của mình nè đụng với cái tọa cụ nè sitting touching sitting touching cái cái tâm của họ vẫn giữ trong cái đó gọi là cái này nó vẫn còn ở trong cái trạng thái gì chú niệm ta gọi là nothing nothing luôn luôn ở trong chánh chánh niệm luôn luôn ở trong chánh niệm và luôn luôn có sự ghi ghi nhớ trong chú chánh niệm không cho họ phóng ra mà mình cũng không được phóng ra tâm của mình không có được phóng ra luôn luôn phải ở ở trong cái đó nothing nothing sitting touching nếu hai cái này mắt phòng à sập à mắt thì chúng ta niệm ngồi à đụng à ngồi à đụng à ngồi à đụng à cái tâm chúng ta cứ vẫn giữ lại ở đây ngồi à đụng à giữ hoài cho đây được một chút xíu cái hơi thở nó trở lại chúng ta gọi là gì in out rising falling rising falling kịp chưa nắm được chưa và ha hiệp chưa là không có khi nào mà chúng ta làm cho nó phóng cái tâm mình đi được giữ giữ cái tâm mình giữ cái tâm mình như kỳ trước năm trước á sư có hướng dẫn cho chư tăng chư ni quý phật tử mình cái vấn đề mà con con ếch á con cóc đó bỏ trong dĩa đó nhớ không có nhớ không sư có hướng dẫn cái nhớ không chắc quên rồi về nhà lo chuyện phật sự chùa quá cái quên hết rồi con cóc nó bỏ trong dĩa đó nó búng ra bắt bỏ vô nó búng ra bắt bỏ vô búng ra bắt bỏ vô búng ra bắt bỏ vô bẻ hai chân nằm im luôn à. hiểu không nhớ rồi ha được chưa do đó đó chúng ta khi ngồi rising falling in and out khi mắc cái hai cái này mắc hai cái hơi thở, hơi thở nó mắc thì ta đưa qua cái đề tài mới cái đó là cũng là main object sitting touching sitting touching được chưa ngồi à đúng à ngồi à đúng à làm sao cái tâm mình có trở lại trong cái noting ở trong cái trạng thái chú chú niệm và dạ, không có cho không đi được chưa và khi ta đứng khi ta đứng nè khi ta đứng nè đó khi ta đứng thì thì hành giả chư tăng chư ni quý phật tử đứng này nè standing standing standing rồi đứng rồi ha rồi bắt đầu rising falling rising falling phòng a sap a phòng a sap a đứng ở đây được chưa rồi chúng ta đứng khi nào đứng khi nào đứng nó có ba cái trường hợp đứng à thiền đứng nó có ba khi nào đứng từ cái thiền hành từ cái thiền hành từ cái thiền hành đi qua cái thiền đứng nó có cái đứng đúng không mình đang ngồi thì mình đứng lên gọi là gì là thiền đứng standing standing standing đúng không đó là một thứ nhất là từ cái ngồi đổi qua cái đứng thì mình phải niệm đứng à đứng à đứng à đó là điều thứ nhất được chưa? Cái điều thứ hai là khi mình đang đi đang đi tới cái bờ tường cuối tới cái chỗ mà mình phải quay đúng không tới cái đi, đi tới đây rồi nè bước nè phải nè trái à bước phải nè trái à đứng à đứng à cái là trường hợp thứ hai đúng không hiểu chưa đó đó thứ hai là có trường hợp đứng là khi nào là khi ta đi tới cuối đường thì ta mới có cái trạng thái đứng thì chúng ta phải niệm đứng à đứng à đứng à phải chưa cái trường hợp thứ ba khi nào có trường hợp đứng khi nào có trường hợp đứng là khi cho ta quay trở lại khi ta quay trở lại xoay à xoay à xoay à xoay à ta gọi là turning turning turn turn around đó nhưng mà ta là turning turning xoay à xoay à xoay à các em nè có chưa còn chúng ta lúc ấy giờ là gì standing standing standing chúng ta nghĩ ở tại đây nguyện à, đem à, công đức à, này hương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo bây giờ là bắt đầu là chúng ta làm cái gì standing standing standing <laughs> Get chưa?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 Và thực sự chúng con là nghe hòa thượng hướng dẫn và ghi nhận được cái sự chánh niệm ghi nhận được mọi hành động xảy ra trong quá trình quan niệm đi đứng cũng như ngồi nằm đây là một cái phương pháp để thiền Phật giáo nguyên thủy mà cho chúng con trở về một cái à, đời sống am hiểu về thiền một cách sâu sắc hơn một cách chính đáng hơn và giúp cho con đường tu tập giới định tuệ có nhiều kết quả tốt đẹp chúng con rất là cảm nhận ơn đức của hòa thượng đã ngoài cái vấn đề học thuật nghiên cứu mà đem cái công phu kinh nghiệm quý báu mà truyền trao cho huynh đệ chúng con chúng con vô cùng cảm động là chúng con à, cầu nguyện hồng tam báo gia hộ cho hòa thượng luôn luôn sức khỏe và an lành và hướng dẫn cho chúng con trong những à, mùa an cư này với những thời gian có được để, để chúng con được à, có nhiều cái nhân duyên để học hỏi thêm những kinh nghiệm tu tập thơ đều và nhẹ và bước đi thành thơi dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi từng bước đi chánh niệm quán hơi thở từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta hãy quên đi dĩ vãng đừng tưởng đến tương lai giữ thân tâm từ ai an trú trên đường dài rạng niềm hạnh phúc trong